Bác ơi, cho con hỏi này, chứ từ hôm qua bác dùng là như thế nào rồi? À, bác dùng vì họng ấy. À, bác nói thực lòng với bác <coughs> bị à, cái triệu chứng này viêm họng hai năm nay kháng sinh bác uống rất nhiều vâng. cũng dùng rất nhiều những sản phẩm để bác uống và bác sử dụng nhưng mà chưa hiệu quả bác vẫn viêm mà vẫn đau và vẫn rát họng mà lại rất là bị nhiều đường đường cổ họng ấy vâng. khó chịu lắm mà từ khi bác sử dụng sản phẩm của con ấy bác thấy là cái họng của bác nó sạch sẽ mà nó thấy đỡ rất nhiều Ôi. nhất là cảm ơn con và cảm ơn công ty đã sản xuất ra thuốc này vâng ạ. cũng cảm ơn người sinh ra con để con giúp đỡ được mọi người để khỏi bệnh hạnh phúc quá để dạ, con à, bác cũng xin cảm ơn chân thành sản phẩm này mang đến cho bác sức khỏe vâng. ổn định được cái họng của bác thì bác à, mà bác lại mới mới dùng đúng không bác hôm mới bác bác, con mình mới gặp nhau hôm cách đây hai hôm nhỉ đúng rồi bác mới sử dụng sản phẩm của con hai hôm nhưng mà đêm bác không bị ho nữa mọi người trong cùng phòng bệnh nhân đều đều nói là không thấy tiếng bác ho nữa vì mọi người cứ mất ngủ vì bác ho nhiều mà nhưng mà vì sản phẩm của con mà bác bác tức là đầu tiên là giảm ho và hôm nay không ho nữa vâng mà cảm ơn con rất nhiều nhé dạ vâng con cảm ơn bác ạ